Vừa rồi thầy đã giảng cho các bạn xong lý thuyết về tính tương đối của chuyển động cũng như các kết luận, các đặc điểm và chú ý rồi. Và để minh họa rõ hơn cho lý thuyết đó, thầy cho chúng ta bắt đầu đi vào mục 25A, ví dụ bài giảng. Và chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ đầu tiên, ví dụ số 1. Một chiếc phà di chuyển từ bờ sông này sang bờ sông kia với vận tốc 10 km/h đối với nước sông. Cho biết nước sông chảy với vận tốc 5 km/h Xác định vận tốc của phà đối với một người đứng yên trên bờ. Khi khi đáp án câu A phà luôn hướng mũi theo phương vuông góc với bờ sông. Câu B phà hướng theo phương sao cho phà chạy vuông góc với bờ sông và sang vị trí đối diện ở bờ bên kia. Một câu khá là hay, tính định lượng ngay lập tức, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải nhìn vào đề và phân tích kỹ thế nào là hệ quy chiếu tuyệt đối hệ quy chiếu tương đối tức là vận tốc của ta là vận tốc tuyệt đối vận tốc tương đối và và vận tốc kéo kéo theo đúng không ạ ở đây ở sông này sang bờ sông bên kia với vận tốc 10 km so với nước sông ta chú ý so với nước sông đó tức là bây giờ ta phải nhìn ta chọn cái bờ sông là tuyệt đối đúng không và nước sông lúc này ta có cái kết quả ngay đúng không ạ ví dụ 1 Ví dụ 1. Câu A là phà luôn hướng mũi theo phương vuông góc với bờ sông. Nếu ta vẽ ra, sử đây là cái bờ sông của ta. Đấy, đây là bờ sông của em nhé. Được chưa? Thế thì cái mũi theo phương vuông góc với bờ sông. Đấy. Được không ạ? nhưng khi hướng mũi vô góc với bờ sông thì nước nó đẩy đi đúng không ạ nước đây là vận tốc của dòng nước đúng chưa ạ và bao nhiêu lúc này các em chọn như sau chọn phà đây là cách người ta làm vận dụng tốt cái công thức cái công thức trong à, công thức cộng vận tốc trong tính tương đối mà thầy đã giảng nhé còn nếu khi giải các bạn chọn phà là số 1 cho các bạn dễ hiểu là số 1 à nước sẽ là gì nước sông là số 2 và bờ là số 3 đấy được không ạ thế thì bây giờ vận tốc của phà so với bờ vận tốc của phà so với bờ V13 sẽ bằng vận tốc của phà so với nước V12 cộng với vận tốc của nước so với